Kính thưa tất cả anh chị em, chúng ta nhớ chúng ta với tư cách là người thầy. Là người thầy là không phải một con mắt người ta soi, trăm ngàn con mắt người ta soi. Cũng giống như Thầy thấy mình ở đây thế, không phải hai con mắt một người nào soi đâu, trăm ngàn vạn con mắt người ta soi, ta để ý từng chút một đấy. Cho, cho nên mình đi, mình đứng, mình cũng phải tỉnh giác, mình cũng phải ý thức được mình là gì mong các thầy các cô cũng học cái, cái gọi là tỉnh giác này của nhà phật nhà phật thì gọi là chính niệm và tỉnh giác đừng bao giờ mình quên mình là người thầy các thầy các cô có thể đi ra chợ cũng mua cũng bán nhưng mà mình cũng phải nhớ ở chợ nó đủ các thành phần có cả cha mẹ học sinh ở đấy có cả các em học sinh ở đấy đấy các cô nhớ mình là thầy là cô đi chợ người ta cũng theo dõi đấy trả giá mặc cả cũng phải trả giá đúng tư cách người thầy nghèo đúng tư cách người thầy chứ không phải mình cũng lại trao chát mất điểm luôn ta đánh giá luôn khó vậy đấy đi ra ngoài đi trên đường mặc áo thế nào mặc quần ra sao người ta cũng để ý vậy đấy <laughs> đấy cái khổ của người làm thầy là thế <laughs> mình không thể tự do mình phóng túng như người bình thường được đâu không nhỉ khác ạ à mình là thầy mà thầy là mô phạm mô biểu và phạm cái chữ phạm này này thưa với các thầy cô cái chữ phạm này là phạm là phạm hạnh phạm hạnh là nghĩa là nết hạnh thể hiện cho cái đạo đức đức tốt mô là biểu tượng là điển hình đó khi mình đã đứng bước chân bước vào nghề làm thầy là như vậy đấy khó lắm đấy dũng cảm lắm đấy anh chị em đi đứng nhà phật các thầy thì dạy cho chư tăng khi làm thầy là bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi gọi là tứ oai nghi đi phải đi thế nào đi mà chân nọ đá chân kia tay vung tay vẩy không được đâu sư mà đi như thế là không được mất điểm đứng á, thì mà đứng mà hai tay chống nách rồi là tựa tường tựa cột đấy đứng gọi là cái kiểu ngả nghiêng là cũng không được ngồi thì mà lại ngồi mà chẳng háng ra cũng không được ngồi phải ngồi trang nghiêm nằm ấy thì không phải là nằm gọi là nằm tành hình ra đâu mà phải nằm nghiêng Đấy, phật dạy các sư mà nằm ấy là phải nằm nghiêng bên phải khi nằm ngủ phải nằm nghiêng bên phải Đấy. giống như con sư tử nó nằm đấy. thế thì để nói với các thầy cô là phật dạy các thầy kỹ như vậy đấy để chọn đào tạo được một vị sư là phật đó rất kỹ thế và đối với nhà phật các thầy thì để tuyển làm sư cũng thế cái người mà gọi là lục căn mà bất cụ sáu căn không đủ không được làm sư đó. ví dụ như là mắt thì bị lác mà không được làm sư tay khèo chân khèo không được làm sư đấy tức là nó cái tướng nó không được đẹp không được làm sư vậy vì sao mình đứng trên muôn dân đấy. thế chúng ta gọi là ngành giáo dục chúng ta để đúc ra những con người chân thiện mỹ đúng không? trong đó có cái mỹ vâng. không thể nào không được cho nên đức phật của các thầy ấy thì là ngài đẹp lắm đức phật đẹp lắm thưa với anh chị em trong kinh tả đức phật là một người đủ 32 tướng tốt gọi là tam thập nhị hảo tướng 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp tùy hình đức phật ấy. đẹp lắm không phải bình thường thế cho nên là ngài mới đủ cái uy đức để giáo hóa tất cả mọi người Thưa anh chị em, Đấy, cho nên ấy, các thầy, các cô khi lên bục giảng, vì thầy cũng đã từng làm thầy rồi, mình cũng phải rất cẩn thận từ cái cách ăn mặc mọi cái nó phải làm biểu mẫu nó phải là gương và mình không ăn mặc như người đời bình thường được các thầy các cô là khác với người đời bình thường đấy nghe ờ, khác người đời bình thường Trước đây Thầy có, có xem một cái clip có một vị giáo viên người nước ngoài lên bục giảng cởi trần mặc có sọ ông này thì cũng ờ, body cũng tương đối <laughs> nhưng mà cái đấy là cũng không được cái clip đưa lên cũng rất nhiều người ta phản đối cái vị này dạy ở, ở miền nam ở thành phố hồ chí minh không được thưa các anh chị em mình là nhà giáo mình không thể như thế được Đấy, không thể thế được nó khác mình không phải là chỗ để mà thi thể hình ừ. không phải là tuyển người mẫu à, đấy cho nên chúng ta phải để ý đến mình từng chút một thưa anh chị em à, bất cứ một cái gì của ta cũng ảnh hưởng đến các cháu các em rất nhiều đấy. phật dạy các thầy bốn oai nghi các ông phải giữ gìn đi đứng nằm ngồi phải giữ gìn y phục cũng thế phải trang nghiêm đấy là cái hình thức bên ngoài thế còn nội tâm bên trong mình cũng phải trong rồi.